Chào mọi người Quay lại kênh máy con cũ của mình Hôm nay thì à, có một số hàng à, khủng Mang ta Mình sẽ à, Test máy cho mọi người xem Rồi báo giá Và mình cam kết là lô hàng này Giá sẽ rất là tốt Còn ai cảm thấy không tốt thì có nghĩa là Chưa đúng nhu cầu sử dụng của người ta thôi đây khóa này vịt này 12V đời này đời à, mới của Mazda đây như dấu hàng này thì mình có nói mọi người rồi nha đi khoan dầu này nhưng tất cả thiết bị ở trong này á thì mình đã thay từ những con máy khác quá rồi nên yên tâm sử dụng không có vấn đề gì hết á đầu tiên á mình muốn test cho mọi người xem con cưa bao này, cửa bong dùng pin con này là chuyên để chuyên để quay à, à chuyên để cắt sắt hộp này mọi người xem là cắt sắt này ra con này nó cắt như là bánh vậy á đây thì nhớ con cơ vong này á thì uh, mọi người chắc cũng đã biết công dụng của nó rồi ra mà trên cao như thế này này dùng cơ vong này rất là tiện nó có là cắt rất là đà không những cắt được sắt như thế này nó còn cắt được những uh, sắt dây như thế này nữa này những video trước thì mình đã uh, test thử cho mọi người xem rồi à, Minh bản có này á Cơ vong đây này Bây giờ máy không pin á Mình sẽ bán thân máy là 3 triệu rưỡi Đây Thân máy không pin 3 triệu rưỡi Cơ vong nhá. Thân máy không pin 3 triệu rưỡi Ai mua pin và sạc á Thì cục pin này là 700 ngàn này Cục sạc á Sạc ban á Thì mình bán là 600 ngàn Đây Như một bộ này 3 triệu rưỡi Một cục pin Một cục sạc là 4 triệu 8 ai muốn mua thêm à, một cục pin thì cứ tự động cộng thêm 700 ngàn vào thôi muốn 100 cục pin được mình đều có bán hết cửa bông nha mọi người cửa bông đây con à, chỉ còn 10 12 13 con thôi à số lượng rất là ít đây hôm nay mình muốn sẽ cho mọi người xem con này này hôm nay mình muốn test nhất cho mọi người xem là hai con này khoan về vít 12V dòng đời mới của Makita cục pin này mình đóng mới tại 4A này sạc của nó sạc ban luôn Nè. những con như thế này đúng không dưới sử dụng đây ngoài hình máy con rất là mới nha mọi người đó những con như thế này sử dụng là giữ rồi này đó mọi người thấy không do cái mùi của mình á nó quá là mon rồi mùi của mình nó quá mon rồi cho mùi này á mà quan sát quan sát rất là đạt đó thấy không một con như thế này á dư sử dụng đủ mọi thứ những nhu cầu mà mọi người muốn đây những nhu cầu mà mọi người muốn á những con như thế này là dư rồi vô tư thoải mái không cần vấn đề gì hết á nó có đen này thấy không rất là ok không vấn đề gì hết cục phí này mình bỏ đồng mới 453 này trong cái máy màu đen hồi nãy á đen bảo này đó thấy không bốn cục một bộ như thế này sẽ bán với giá một bộ như thế này này đó cục sạc ban này á là ờ, cục sạc ban chỉnh hàng của Makita 12V thấy không cục này á ở sau này người ta ghi là 120V 33W nhưng mà thật ra cục sạc này á, dính của nó là auto volt size từ uh, 120 cho tới 240V tất cả đều ok đó vậy mới ngon chứ dính hoàn toàn không sửa chữa không thay thế phụ tung gì trong đây hết nha xài auto vốn nha đây bộ này mình sẽ bán với giá một máy một pin một sạc là một triệu hai một triệu hai nha mọi người một máy một pin một sạc một triệu hai ai mua thêm một cục pin vui lòng cộng thêm 500 ngàn cho mình đây một mải một pin một sạc một triệu hai này con một con lăn vít cùng 12V đây máy á, thì thật sự nó còn mới lắm mọi người nha này nhìn như thế này biết máy nó còn mới này như cái nước sơn ở đây này con trầy tróc này thì hàng bài thì không thể tránh khỏi được mọi người thông cảm đó Đấy không con này cũng bị con rồng xíu ở đây này xíu xíu à những thiết bị thì mình cũng đã thay hết từ những con xả quá đâu mình cũng sẽ thử những con này cho mọi người xem luôn này rất là mạnh À, này 12V giá thì rẻ sai sướng gãy vịt đó những con này tháo không có bằng tôn thả hô anh tốn nổi á nhưng mà nó rất là nhẹ nhá này này nó rất là nhẹ cầm gòn tay nữa em để đâu đi đâu cũng được hết á nhẹ mà gòn tay rồi đang chiều sáng Đó, ok không? À, gì quả là khổ những con như thế này á bật phịch như thế này á thì mình sẽ bán như thế này một máy một pin một sạc đây cục sạc này auto vốn nha 220V 100V 110V 120V 220V đều sạc được hết một bộ bàn vịt này á mình cũng sẽ bán đồng giá với bộ khóa này là một triệu hai nếu như ai lấy như thế này nguyên một combo như thế này đâu này hai máy hai pin một sạc thì nếu như mọi người để hai sạc sẽ thấy hai triệu tứ đỏ điêu rõ ra còn nếu như mọi người để à, một sạc á thì pin sẽ bán như thế này một máy à, hai máy hai cục pin một cục sạc mình sẽ bán hai triệu hai rồi hai triệu hai bốn này quá rẻ mỗi nhánh kiểu thế cái này chỉ được vài con thôi số lượng rất là ít đó chỉ được vài con thôi mọi người cùng duyên những cái con cơ bắt như thế này này đây những con này những con 36V nhưng mà 36V nhưng mà có chỗ than nó là dòng đời mới nó là dòng đời mới của máu ta sử dụng hai pin đó này nắng hà rưỡi nè mọi người nắng hà như một con máy vip chưa nghiêng 48 độ ừ. nó rồi triệt cứng quá rồi nhích cái nơi ra một cái là nghiêng qua 45 độ đó những con này á thật sự thì xíu nữa bây giờ mình chỉ test sơ thôi xíu nữa mình sẽ thử một cái khác cho mọi người xem đã ấp này quá đơn giản với nó rồi bây giờ mình muốn test ra test cái này này cặp ván này cắt đường như thế này mới đạt này ở đấy á nó có cái thước ở đấy mọi người này thước không những thước 45 độ nó có thước á một phân hai phân à, đây này thước thước này hình như là 10 phân như vậy đây bây giờ mình sẽ cắt theo như thế này cho nó thẳng nha tiếng Việt Tuy nó chỉ là bàn ép thôi nha mọi người Tuy nó chỉ là bàn ép Nhưng để mình thử để cho mọi người có á, xem á, cái độ bền Khả năng của máy pin có thể cắt được như thế nào Không những là ờ, bàn ép như thế này á gỗ cứng nó cũng có thể cắt được như thế này à Những con này ờ, chuyên cắt ván rồi Đây Con này á Thân máy thân máy không pin này còn đây thân máy không pin á mình sẽ bán với giá hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi nha mọi người đây hai triệu rưỡi dĩ nhiên á mua con này thì sẽ phải mua hai cục pin đây hai về cục pin hai cục pin với một cục sạc 2 triệu nữa đã thành 4 triệu rưỡi nếu như muốn mua bộ này đó ha rồi con này này con vừa rồi ấy, là có chỗ than con này không chỗ than này này để nhôm mâm nhôm bọc motor cũng nhôm tay sách để móc ở trên cao này mình để cứng quá sáu chứ này nghiêng 45 độ này thấy không nghiêng 45 độ đây đây mọi người có thể khóa này thấy không như thế này nữa nghiêng tiếp đó thấy không bây giờ nâng hai ơi được mà nó này nâng ơi này quay cái hình tổng thể của cái máy này coi đây nhìn như thế này là rất là đẹp này cái đó là đồ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 rồi à, rưỡi này cắt gì đấy người này cũng cắt gỗ luôn á hai rưỡi cắt gỗ ngắn đây hai rưỡi cắt sắt này hai rưỡi cắt sắt ngắn hai rưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển tư bằng vỉ có khoan đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán trăm ngàn chuyển từ bù đóng sang bằng vít mình bán xào trộn cái này cái đầu đều hướng